nói về tính chất hóa học của anh glucose này luôn. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ nhắc đến phản ứng oxy hóa glucose hay còn gọi là phản trắng gương. Với chương trình lớp 9 của chúng ta thì chúng ta chỉ biết được là glucose nó có khả năng tác dụng và biết được sản phẩm là gì thôi. Thế còn cái diễn biến phản ứng và viết phương trình phản ứng thì nó không đặt nặng vấn đề đó cho các em. Được chưa? Người ta không đặt nặng vấn đề đó. Chúng ta hãy cùng à, theo dõi thí nghiệm này. Thí nghiệm mà tolea.vn đã thiết kế để giúp các em có thể hiểu bài dễ hơn. Đây là mô hình thí nghiệm về cái anh glucose thực hiện tráng gương nhé. À, trong cái ống nghiệm này nó đã chứa cái gì? Chứa hỗn hợp gồm có glucose, công thức là C6H12O6. Nó chứa cái anh AgNO3 thì tên gọi nó là gì nhỉ? Tên gọi nó là bạc hydrat. Đây là NH3 nó là ammoniac và khi chúng ta viết là AgNO3 trên NH3 như này thì mình đọc là à, tác dụng với bacterat trong môi trường NH3. Các em nhớ nhé. Glucose tác dụng với bacterat trong môi trường NH3, môi trường ammoniac ấy. Đấy. Vậy thì tiếp theo là sẽ có phản ứng gì đây? Như thế nào đây? Bây giờ thì sẽ tiến hành là đun nóng ống nghiệm lên, được chưa? Đó, châm một lửa đèn cồn vào sẽ có hiện tượng gì xảy ra nhé chúng ta hãy cùng quan sát à nhá